Xin chào tất cả các bạn Lay công nghệ tiến mạnh.com lại tiếp tục ra mắt một cái video mới để giới thiệu đến cho bạn một trong những sản phẩm mới nhất tại cửa hàng công nghệ tiến mạnh.com thì ngày hôm nay ở à, cái sản phẩm mà chúng tôi muốn giới thiệu đến cho bạn đó chính là một chiếc camera ngụy trang trực tiếp vào cái cục sạc pin Đấy, sạc pin thì nhà tôi có rất nhiều những loại sạc pin như là sạc iPhone, sạc Samsung, sạc iPad hay là rất nhiều những mẫu cốc sạc khác nhà tôi có thể đặt làm được tất cả trên những mẫu cốc sạc Đấy, các bạn nào có nhu cầu cần được đặt làm trên những mẫu gốc sạc nào các bạn chỉ việc alo trực tiếp cho tôi hoặc chụp ảnh gửi qua zalo cho tôi tôi sẽ làm tất cả những mẫu gốc sạc vừa ý nhất cho các bạn để các bạn đi vào các bạn thực hiện và các bạn sử dụng những dòng camera chúng tôi để ghi lại những cái hình ảnh bí mật cũng như là nghe được những âm thanh xem hình ảnh trực tiếp từ xa nhé các bạn nhé thì sản phẩm ngày hôm nay giới thiệu đến các bạn đây đó chính là một trong những sản phẩm được rất là nhiều người ưa chuộng về cái cách sử dụng của nó cũng như là tất cả những cái ưu điểm của nó thì rất là nhiều ưu điểm thì rất nhiều ưu điểm trên cái chiếc camera ngụy trang cốc sạc này như là nó có thể mang lại cho chúng ta một hình ảnh rất là rõ nét với cái chất lượng là 1080p Full HD và thứ hai là loại này thì là pin của nó sẽ là pin vĩnh cửu khi chúng ta cắm vào điện nó sẽ không phải sạc pin nữa các bạn nhé không phải sạc pin các bạn cắm vào điện là tự động nó sẽ quay camera lại cũng như là chúng ta có thể xem được trực tiếp từ xa trên chính những chiếc điện thoại thông minh của chúng ta đây là hộp và đây là chính là cái sản phẩm ngày hôm nay Đấy, camera ngụy trang cốc sạc Samsung Đấy, còn ở video sau thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là camera ngụy trang cốc sạc iPhone và cốc sạc iPad các bạn nhé đây này đây là chính cái cốc sạc iPhone à cốc sạc Samsung các bạn nhé và một hộp đấy, đi kèm của nó đó chính là một đấy, cắm USB này đấy, và một chiếc đĩa CD cũng như là một đấy, cái ừ, khay ở cái ờ, que <coughs> thì công dụng của que này là chúng ta có thể chọc để chúng ta reset được Đấy, tí nữa tôi sẽ giới thiệu đến cho tất cả bạn các cái cách sử dụng cũng như toàn bộ cái công nghệ của trên cái chiếc camera ngụy trang cục sạc này các bạn nhé đầu tiên này Đấy, để sử dụng cái sản phẩm cốc sạc này thì chúng ta sẽ chuẩn bị cho tôi một chiếc thẻ nhớ thẻ nhớ đó hỗ trợ lên đến 64GB các bạn nhé thẻ nhớ hỗ trợ 64GB nên các bạn cứ yên tâm về cái độ lưu trữ của nó cực kỳ lâu khi nào đấy, bất cứ khi nào mà lưu trữ đầy thì lập tức nó tự động nó xóa video cũ nhất và nó lưu những cái video mới nhất vào cho các bạn để các bạn xem và các bạn sẽ không bỏ lỡ đi một trong những video hình ảnh nào mới nhất và cập nhật về chính trực tiếp chiếc thẻ nhớ này cho các bạn để các bạn xem lại các bạn nhé đây này đầu tiên tôi cầm dặn cái này đây đó chính là cái sản phẩm đấy một đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn đó chính là phía đằng sau của nó đó thì đây là loại uh, chân cắm sạc vuông này các bạn nào cần cân chân cắm sạc tròn các bạn cứ liên hệ cho mình đây còn đây đó chính là khay để các bạn cắm thì nhớ thẻ nhớ thì các bạn sẽ cắm vào đây rồi các bạn nhé khi bạn cắm vào thì nó in sâu bên trong nên là các bạn yên tâm đây các bạn nha tự cắm thẻ nhớ vào này thẻ nhớ này được cắm vào đây Đấy. Đấy, khi bạn cắm thì nó in sâu bên trong kể khi người ta cầm vào người ta cũng không thể nào mà biết được đây đó chính là cái thẻ nhớ đã được ở bên trong này các bạn nhé Đấy, rất là khó phát hiện còn về phía mặt của nó này trên cái mặt của nó sẽ có một cái mắt camera được giấu kín ở trên cái mặt của cái cốc sạc này không thể nào mà mắt thường chúng ta nhìn vào được khi nó quay video nó không phát ra cho chúng ta một ánh sáng hay một tín hiệu âm thanh nào để người ta có thể phát hiện ra được ở đây đó chính là một cái mã QR đấy, để cho chúng ta có thể biết được thứ nhất là chúng ta quét được mã QR để đăng nhập vào camera thứ hai là nó là một cái tên wifi đấy, đã được hiện lên trên chính trực tiếp cái mã QR này của nó các bạn nhé còn về phần này phần à, có hai cái lỗ ở trên cái thân sạc một lỗ là một cái đèn tín hiệu còn một lỗ là chúng ta có thể cắm được có nghĩa là chúng ta sẽ reset được cái cục sạc này khi mà chúng ta kết nối ở một cái wifi mới đặt ở một nơi khác thì chúng ta cần phải reset đi để có thể cài đặt được cái chức năng là xem từ xa qua điện thoại qua mạng 3G 4G hay wifi nha các bạn nhé Đó, ở phía dưới là đèn báo hiệu phía trên là cái nút thì chúng ta reset được đấy, chúng ta chỉ việc đấy, chọc cái que này vào đấy, cắm vào giữ trong vòng 2 đến 3 giây là nó lập tức nó reset đi khi nào đèn tự động tắt đi là nó đã reset thành công các bạn nhé các bạn sử dụng các bạn bắt buộc phải cắm ổ điện cắm ổ điện thì pin vĩnh cửu ấy, các bạn quay từ ngày này qua ngày khác thì các bạn yên tâm loại này các bạn vẫn có thể sạc pin ở bình thường nhé các bạn nhé yên tâm về cái loại này thế là sử dụng sản phẩm này đầu tiên này chúng ta sẽ vào điện thoại đấy, dòng điện thoại sử dụng của nó có rất là nhiều dòng điện thoại ví dụ tất cả những mẫu điện thoại thông minh đều có thể sử dụng được cái dòng camera này hết các bạn nhé iPhone Samsung Oppo Xiaomi hay là rất nhiều những dòng điện thoại khác các bạn nhé đấy, về dòng iPhone các bạn sẽ vào App Store cho tôi App Store thì các bạn tải cho tôi một ứng dụng đó chính là iMinicam thì minicam nhé bạn nhé <coughs> này các bạn nhìn rõ này Đấy, cái ứng dụng của nó là các bạn phải tải về <coughs> Đấy, còn tất cả các bạn nào dùng các cái dòng Android thì các bạn sẽ vào cửa hàng CS vào đây các bạn cũng gõ như này và các bạn tải về cho tôi nhé bạn nhé tải về hoàn tất rồi thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ vào cài đặt cài đặt thì cài đặt wifi của điện thoại và nó sẽ phát ra cho chúng ta một cái sóng wifi cực kỳ dài mà không có mật khẩu à, tên wifi của nó đấy, rất là dài mà không có mật khẩu các bạn nhé. nó hiện được cái tên wifi ở trên cái thân thiết bị nó này các bạn này rất là đơn giản thôi về, việc sử dụng những cái sản phẩm này đấy, riêng về dòng iPhone thì cái tính năng bảo mật của nó hơi cao nên là nó phải nhận diện nhau để nó mới kết nối với nhau trong vòng 30 giây đến một phút các bạn nhé khi đã kết nối thành công thì nó sẽ hiện cho chúng ta một cái sóng wifi trên đầu này là đã kết nối thành công rồi chúng ta chỉ việc ra và chúng ta lại tiếp tục vào cái ứng dụng mà vừa nãy tôi đã bảo các bạn tải về đó chính là 2 mg 2 mg các bạn nhé đó đấy, lập tức cho chúng ta hiện một cái dòng đấy, IP camera đang hiện online các bạn thể nhìn rõ trên màn hình này các bạn nhé đấy, chúng ta thì việc bấm vào nó và chúng ta skip là chúng ta vào xem được camera hình ảnh thì hình ảnh là 1080p Full HD các bạn nhé đây này hình ảnh là 1080p Full HD cho bạn để xem được về hình ảnh của nó này hình ảnh của nó thì rất là rõ nét nên các bạn là yên tâm Đấy, yên tâm là hình ảnh này các bạn bất kể các bạn quay Đấy, hay là những cái lúc mà trời ban nó hơi tối tối các bạn có thể bật được cái chức năng quay ban đêm lên thì cái chức năng quay ban đêm của nó thì các bạn có thể bật sang cái chế độ mờ xám này các bạn nhé đó mờ xám Đấy, à, sẽ bật lên cho các bạn xem này Đấy, đó chính là một chế độ mờ xám hình ảnh mờ xám nhưng vẫn là rõ nét nha các bạn nhé Đấy, các bạn có thể tắt được cái đèn báo hiệu ở trên cái thân thiết bị của nó đi này các bạn có thể tắt được này ở trên ờ, chính điện thoại chúng ta bạn chỉ việc bấm vào cái nút đèn để các bạn tắt đi chỉnh độ sáng ban ngày và ban đêm Đấy, bright led là ban ngày còn con chết là ban đêm các bạn nhé đó rất là đơn giản thôi các bạn có thể nghe được âm thanh từ xa trong vòng phạm vi từ 10 đến 15 mét đây các bạn này Đấy, có thể nghe được âm thanh này alo alo các bạn nghe được âm thanh của nó rất là rõ nét Đấy, nghe thì nghe cực kỳ xa 10 đến 15 mét các bạn nhé và nó rất nhiều chức năng như ví dụ chúng ta đặt cục sạc bị ngược chiều chúng ta có thể điều khiển đấy, quay chiều trực tiếp trên điện thoại di động của chúng ta đấy, ví dụ các bạn quay chiều nào cho nó tiện nhất với góc nhìn mắt nhìn của chúng ta thì bạn quay các bạn nhé hay là các chức năng như là chúng ta có thể chụp ảnh này và quay video trên điện thoại luôn này đấy, quay video và đang chạy dây các bạn nhé rất nhiều chức năng đa dạng và cao cấp ở cái con camera ngụy trang cốc sạc Z99 này các bạn nhé mã của nó là Z99 đó tạm dừng video này và sau đó này khi mà các bạn muốn đấy, vào để xem lại cái đoạn chúng ta vừa quay đoạn video chúng ta vừa quay và hình ảnh vừa chụp các bạn chỉ việc vào recording này đó chính là cái đoạn mà chúng ta vừa mới quay lại đấy, đây là video vừa quay lại các bạn em 11 giây này hiện rõ ngày giờ cho chúng ta đấy và hình ảnh chúng ta sẽ vào slot lót này à, lưu ý các bạn là dòng này các bạn sạc pin được bình thường bởi vì đấy, ờ, không sạc pin được thì dễ rất là dễ bị nghi ngờ củ sạc hỏng người ta sẽ vứt đi đấy, còn khi sạc pin được nên các bạn là ờ, yên tâm đấy, để ở bất cứ nơi đâu cũng được người ta sẽ cầm người ta sạc pin như như những cái cục sạc bình thường các bạn nhé này sạc pin vẫn là bình thường này các bạn nhìn thấy này đó sạc pin bình thường các bạn nhé và các bạn muốn kết nối wi-fi để các bạn xem từ xa thì các bạn sẽ làm theo tôi này đầu tiên này các bạn sẽ bấm vào màn hình các bạn sẽ có nút cài đặt bên này các bạn bấm vào cài đặt này cài đặt các bạn sẽ vào phần device setting sau khi vào device setting nó hiện cho chúng ta một số bảng để chúng ta lựa chọn chúng ta sẽ chọn vào phần wifi setting wifi setting thì nó hiện cho chúng ta một cái sóng wifi gần nhất và chúng ta bắt buộc phải wifi phải có mạng thì chúng ta sẽ bấm vào cái wifi nhà chúng ta và chúng ta sẽ điền đúng cái mật khẩu cho tôi điền mật khẩu và các bạn nhấn ok Đấy, sau khi nhấn ok rồi nó sẽ hỏi lại chúng ta là mật khẩu có đúng hay không thì các bạn sẽ bấm một lần nữa này ok các bạn nhé Đấy, sau khi nhấn ok xong rồi các bạn trở ra màn hình chính các bạn chờ trong vòng 1 đến 2 phút là nó hiện online trở lại là các bạn có thể xem được trực tiếp từ xa qua cái mạng 3G 4G hoặc wi-fi nhé bạn nhé nó rất là đơn giản về phần sử dụng cái camera ngụy trang cốc sạc Z99 làm trực tiếp trên cái cục sạc à, Samsung này các bạn nhé đó thì vừa rồi tôi đã giới thiệu cho các bạn đó chính là camera ngụy trang cục sạc Samsung Z99 bạn nào có nhu cầu cần được biết thêm về sản phẩm hay là biết thêm thông tin tư vấn về cái sản phẩm và nhiều mặt hàng hơn nữa các bạn có thể gọi điện trực tiếp cho chúng tôi qua hai số hotline 0983 773333 và 0963 773666. 666. Nhà mình nhận giao hàng toàn quốc, bảo hành miễn phí và tư vấn tư cho tất cả các bạn các bạn xem video thấy hay hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi Kính thưa quý vị, nhờ vào thiết bị định vị của xe máy, một người dân đã may mắn tìm lại được chiếc xe bị mất trộm chỉ trong vài giờ đồng hồ dưới sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông. Sự việc xảy ra tại địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào tối ngày 21 tháng 4. Thông tin ban đầu khoảng 18 giờ 45 phút tối ngày 21 tháng 4, đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt BC67, công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ tại đường Phạm Văn Đồng, Tô Ngọc Vân thuộc phường Linh Tây, quận Thủ Đức thì anh Quỳnh Lâm Hiếu Thuận, quê Đồng Tháp tới trình báo mất xe. Cụ thể, xe anh Thuận hiệu Future mang biển số 66S1-12704 đang dừng trước số nhà 857 đường Phạm Văn Đồng, phường Linh Tây, quận Thủ Đức thì bị mất. Anh Thuận cũng cho biết xe có gắn thiết bị định vị và phát tín hiệu để lực lượng chức năng theo dõi. Được sự đồng ý của ban chỉ huy đội, lực lượng cảnh sát giao thông lập tức truy đuổi kẻ trộm thông qua thiết bị này. Khi tín hiệu cho biết chiếc xe đang ở siêu thị Bixi thuộc phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng người dân đã vây bắt, khống chế được đối tượng này. Tại cơ quan công an, người này khai tên Lê Văn Chương, sinh năm 1991, quê tỉnh Quảng Bình. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.